Dạ. Ờ, là bưởi là bưởi này là bưởi hoàng ạ bưởi hoàng của mình ạ vâng, nó là củ cái này là giống bưởi là bưởi khác đúng không? Vâng, đây là cái giống bưởi Tân Lạc ạ. Tân Lạc. Bưởi Tân Lạc. Bưởi da xanh. Được trồng ở Hòa Bình. Đây là bưởi da xanh. cũng được trồng ở Hòa Bình ạ. Và ờ, cảm ơn các anh chị nhé. và chuối này thì ở trong chuối Hòa Bình. chuột thì là ở đấy không ạ? Tức là vườn chuột cả đấy không? Và cao là cam liên quan. Muốn riêng thì chúng biểu riêng anh chỉ riêng cái đấy thôi á cái sản phẩm đấy thì sản phẩm của bên nó cho cái mẫu mã rất là đẹp em ra đi chị có thì chị kia bị lấy tâm đáng cân chuẩn mẫu mã thì bà nó đẹp kinh như là cái con tân này với thì nó rất là ngọt ạ ngọt bởi đẹp và đúng tay đẹp chúng chỉ cảm dương mà bởi ra sách thì nó cho đi rất là ngon anh cho anh dùng cái cây chai ca cái cái cái bỏ qua làm theo rồi chiều anh sĩ Tâm Phát ờ, đã phối kết hợp với trung tâm dạy nghề hỗ trợ ờ, hội nông dân tỉnh Bắc Ninh ờ, tổ chức một cái gian hàng à, tại một cái hội nghị khoa học của trung tâm dạy nghề hỗ trợ hội nông dân tỉnh và gian hàng của chúng tôi được trưng bày trong một cái khuôn viên như thế này khuôn viên trong đây là những sản phẩm của trái cây dùng phân bón Sinic cái này để đeo ở ô tô à? của khắp mọi miền đất nước những sản phẩm sạch nông sản sạch an toàn vệ sinh thực phẩm đã được à, đã được thông canh trong địa bàn trên toàn quốc được trưng tập về đây để trình bày trong hội nghị khoa học này Ngọc Lương Ngọc Lương huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình đây đây là của Tân Lạc và có là đô đủ thì à, cái đô đủ này là của công ty uh, Tân Bắc đã được trồng trên vườn của công ty cũng như là có bưởi soi hà đây bưởi hoàng bưởi hoàng của công ty uh, Tân Bắc chúng tôi cũng đã trồng được bưởi hoàng này đu đủ này đấy và, và bên kia là bưởi soi hà bên kia bưởi soi Hà nữa đây ạ. Đây là bưởi soi Hà, đây bưởi soi Hà này là của công ty Sinic ờ, Tân Phát chúng tôi này, đã trồng trong vườn của công ty. Đấy. Và ngoài ra thì à, có như là thanh long của um, hộ của nhà ông Nguyễn Văn Long ở um, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Đây ạ, đây là thanh long của hộ nhà ông Nguyễn Văn Long ở um, Hàm Yên, à, Tuyên Quang. Xã Yên Phú. Xã Yên Phú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã ứng dụng phân bón sinh à, học thôn Làng Soi, xã Yên Phú, huyện Yên. Vâng, à, thanh long này là của nhà ông Nguyễn Văn Long ở thôn Làng Soi, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã ứng dụng phân bón sinh học các phát của chúng tôi trong những năm qua đã đạt hái rất nhiều thành công với trái to để vỏ mỏng, mắt thưa, mã đẹp. Cũng như là cam của ông đây. Và vâng, cũng như là cam. Vâng. Cam là dùng sản phẩm hữu cơ. Vâng. Cam này là cam Vinh ạ. Phong Vinh là sản phẩm hữu cơ dùng cái Silic ờ, Tân Phát và trong những năm qua đã được thu hoạch sớm trước vụ và ờ, so với bà con khoảng độ uh, ờ, 15 ngày và có cả dưa chuột của hộ nhà ông ông Phú ở thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ứng dụng cái phân xin tân phát của chúng tôi đã tạo ra một cái một cái gian hàng nông sản rất là phong phú đặc trưng cho các vùng miền và có cả bưởi da xanh ở vườn bưởi da xanh này là ở lạc thủy hòa bình đã ứng dụng à, phân bón Sinic Tân Phát à, của hộ của nhà bà Hồng ở Lạc Thủy Hòa Bình đã ứng dụng phân bón Sinic Tân Phát của chúng tôi tạo ra những cái nông sản sạch an toàn vệ sinh thực phẩm và cho một hoa đẹp cho một hoa đẹp nhìn thì bắt mắt đặc biệt là được khung ảnh sớm trước vụ và đây là một sự hướng dẫn sách tham khảo cộng và sau đây thì đó là sản phẩm đây là các sản phẩm để, để sử dụng để cho mọi người ăn thử cho đại, đại biểu ăn thử đến với cả cái, cái ờ, chuẩn bị để cho đây để các đại biểu thưởng thức à, ăn thử thì cái sản phẩm dung xí này gồm có bưởi da xanh bưởi da xanh này là hộ của nhà ông Nguyễn Văn Quang ở thôn 6 Thượng Vũ, Tam Phường Hà Nội còn đây là và đây là cam của nhà hộ ông Nguyễn Văn Quang và thưa các bạn là đây là đây là dưa chuột, của nhà ông Phú ở thôn Phú à, Yên Tân, Yên Tân Yên Hậu, xã Yên Phong. Còn đây Hòa là Yên Phong. Còn đây là bưởi ờ, Tân Lạc ạ, bưởi Tân Lạc ạ. Của nhà ông Đinh Ngọc Hải. Đinh Ngọc Hải ở thôn Nghĩa Một à, xã Ngọc Lương, Vâng. Và các sản phẩm đây chúng tôi sẽ vâng. Vâng, được trưng bày ở tại để cho các đại biểu ăn phở khi giải lao để chụp cho mô cái à, ấy cái vâng vâng hả dạ. quay cho kia nhá để đứng mẹ chỗ trong lúc chỗ tân gái đây là bưởi da xanh đây là bưởi da xanh thực đấy đây là cam hàm yên tuyên quang cam cam này nếu như mà mình để mấy hôm nữa ăn thì ngon hơn vì là vừa vừa cắt đêm qua uống nước à vâng đây là cái bưởi này là bưởi ờ, tân lạc dùng cái xịt này nó rất là làm rất tốt này dùng cam vắt này cái này nó cũng nhiều nước cam này là người ta thu ờ, là sớm đấy mất nước là tốt này cái thứ hai là cam thường hay nó khô dạ. một tí thì nó ăn sẽ ngon hơn nhưng trái thanh long dùng ờ, xịt thì nó to trái như này to trái nó mắt nó thương mắt nó thương và đẹp như này đấy trái to này trái này nó phải khoảng năm lạng năm sáu lạng trên một trái lạng này rất là lạng trái rất là đẹp cái dưa chuột này nó rất là giòn nhé trong vườn rộng đây chứ không là đi đi đâu chỉ làm công việc thì làm sản phẩm có có hôm nay là nó bận vội vã để nhà nhưng mà nhưng mà ở trong ờ, hội dân của trung ương đã ờ, có có đuổi hết đây này. Đây thanh long ờ, đỏ đây. thanh long này. Thanh long này. Vâng. Ờ, Còn, vừa cũng vừa cắt xong à? lên ngoài nó mang về nhà thưởng thức đấy chị chị con mời đi để để ờ, đầu cảm ơn được tưởng ít tập đã gặp mấy rồi mà rồi đây Vâng em ờ, kính mời các ờ, lãnh đạo Ăn thử cái thanh long Ăn thử xem Cái quan trọng là nó bón lên ờ, cái sản phẩm nó xịn Ăn nó cũng có đủ đậm, ngọt hơn đúng không? tất cả trái này là mới tối hôm qua mới cắt đấy mới cắt tối qua Ờ, thưa bà Nga là bà ăn cái sản phẩm đây và đánh giá cái ờ, chất lượng nào ngon còn à dưa to ngon mà đặc ngon mà đặc dưa to ngon ngọt bưởi bưởi vừa này ngon này to này tròn này ngọt này thơm này ngắt bưởi này về, xoáy bưởi này không phải ngắt này cái quan trọng nhất có nước hay không ờ đấy có ờ, phải nước ngon mà còn nhiều nước công nhận bưởi của chị cân là rất là ngon nhiều nước cái thứ hai nó là tròn thơm đấy vậy anh thưa ông trường <laughs> vâng, thưa ông trường nào ông đã à, thưởng thức cái sản phẩm là sử dụng uh, silic tân phát thì uh, mời ông uh, phát biểu cảm tưởng ạ cho vâng, biết là thì cái cái chất lượng sau học như nào ạ chuông cái đấy nhưng mà những vâng. cái sản phẩm khác rồi sản phẩm bưởi chất lượng rất là nhiều nước à à, nước thì ngọt quẩy thì thơm ăn đậm đà <laughs> cây bưởi này thì bình thường là mỗi một cây là có bao nhiêu quả là ờ, vâng. có thật mỗi một cây là cái này là bưởi nó ta được 200 quả được 200 quả 200 quả vâng. những cái bưởi mà dùng silic này là không này còn người ta ờ, những cái bưởi dùng silic này là mỗi một cây là được 200 quả vâng. người ta chỉ có 20 cây thôi là được 4.000 ờ, quả 4.000 quả vâng này đẹp mà đẹp như cái con chất lượng thì rất là ngọt và giòn tôm nó sai nhỉ nước nhiều và và và em ờ, cháu cho biết là cái chất lượng thanh long như nào nói chung là sản phẩm thì nhìn mã rất là đẹp khi mà ăn được ờ, mua vào sản phẩm này cháu thấy rất là ngon ngọt vị của nó rất là thanh mát và vâng. sản phẩm thì sau khi ờ, ờ, khi mà ra thị trường thì chắc chắn là người dân sẽ tin tưởng cháu và mong rằng cháu hãy ủng hộ bên Civic đối tác của chúng tôi dạ vâng. để tập Civic được lan tỏa ra cái của em là không không xin à, một toàn quốc cho bà con và để bà con hiểu và ứng dụng thì nhà ai cũng được bưởi ngon như này bưởi ngon dưa giòn và cam ngọt à, vâng à, à thưa em là em à, vừa thưởng thức đến cái trái cây dùng xinic thì cho xin cho công ty xin cái cảm nhận về cái sản phẩm dùng xinic này nó như nào em thấy ăn nó có vẻ nó vị nó rõ ràng hơn và ngọt hơn và cái cảm giác là mình cảm thấy nó phẩm nó sạch hơn đúng rồi thịt này ngoài việc là ngon ngọt thơm màu dạ. mã đẹp như là mình xem ở bên kia thì cái sản phẩm này nó còn là một sản phẩm sạch an toàn và đặc biệt là dùng Sinic thì rút ngắn thời gian chăm sóc cho nên là sẽ được thu hoạch trước thời vụ là à, 15 đến 20 ngày đối với cây quả và rau màu thì sẽ được thu trước vụ khoảng độ 5 đến 7 ngày cái cái phân của mình là vẫn là phân vô cơ phân của mình là vô, phân vô cơ nhưng nó là dòng trung vi nợ còn đạm phân kali ở bên cạnh đó là dòng đa nợ dạ. hai phân này hoàn toàn khác nhau và khi có bổ sung khi mà cây trồng được bổ sung silic thì hoa quả nó sẽ ngon thơm như thế này vâng. và nó sẽ khá sức thì tăng sức đề kháng cho cây nó hạn chế được cái bệnh hại rất là tốt vâng. do cái tính chất là của cái phân ờ, trong phân hữu cơ ấy là hàm lượng ờ, trung lượng ấy, và vi lượng nó ít người ta phải bổ sung thêm vào thì đây là một cái khi mà dùng phân hữu cơ kết hợp với phân silic trung lượng này nó sẽ tạo ra một sản phẩm sạch vâng. và đồng thời là giúp cây trồng phát triển ờ, khỏe mạnh ít sâu bệnh và đồng thời nó năng suất chất lượng lại cao về cái giá thành của nó thì cái sự cạnh tranh với các phân hữu cơ ngoài kia thì sao giá thành của nó với cái phân hữu cơ thì phân hữu cơ thì thường nó rẻ nhưng mà cái mình vô cơ thì nó so với vô cơ thôi vâng. thì so với vô cơ so với vô cơ so thì mình cũng rẻ thôi mà của mình ờ, rẻ hơn ạ mình ờ, rẻ hơn đầu trong một chút tức là vừa rẻ hơn đồng thời là vừa tiện lợi mà con nông dân trong việc là trong cây trồng đúng không? Ờ, vừa giúp cho cây là tăng sức đề kháng, tăng ra giữ được cái vị hương vị của hoa quả. Đúng rồi. À, khi khi mà dùng cái này nó giảm giá thành nhiều, vâng. là giảm giảm giá thành cho bà con. Thứ nhất là giảm chi phí về phân bón, thứ hai giảm chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, thứ ba là công chăm sóc giảm giá thành đồng thời là vâng. tiết kiệm cái thời gian ờ, công rồi sức ờ, rút ngắn cái thời gian chăm sóc. chăm sóc nữa thì là nó sẽ tạo cho bà con là sẽ bán trước vụ sẽ được giá hơn. À...